cái ờ, đề tài tự quán 21 à, đề tài tự quán thì ờ, cái riêng mỗi phần đó là gì có ít có nhiều cái đề tài theo dõi theo dõi cười đó là cái gì à, và nó đang ra sao à, nhớ nha thì bây giờ mình ghi nè mình ghi mình ôm lại cái 24 nha là ana na bắp bá là hơi thở rồi ri Iriyapatha Papat Papat là cái đề tài á à, tức là các cái tư thế à, sinh hoạt hoạt động lớn nhỏ nói chung rồi bốn cái bốn cái à, phép tỉnh thức trong quay nghi rồi ba mươi hai đóp tinh sa ca là ba mươi hai để trừ các tú thà tú các tú thà tú có bách thàn á bách bá tức là quán à, bốn đại rồi na hoa si bắp thì cái bắp ba có nghĩa là chính cái loại tử thi à, vedana nú vasana tức là thọ quán rồi cái chitta nú vasana là tâm quán rồi ni bá aranat parik rahu tức là quán năm triền a à, dạ, parik rahu là ờ, quán mười hai xứ Pochanga Parikaho là quán bảy Yaki chịu khó một chút nha thì mình phải ôn lại cho nó chắc ăn nha ôn lại cho mình có học thiếu không rồi sách chá Paris cái hồ tức là quán bốn đế như vậy tổng cộng lại đó <laughs> tổng cộng lại nó là là hai mươi mốt tổng cộng 21 cái đề mục ờ, bình xứ nhớ nha tổng cộng 21 1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 đây chín loại tử thi á, kể thành chính nhớ nha các cái đề mục còn lại đó kể là kể là một Trung Râm có nghe kịp không ta? Alo, Trung Râm có nghe không? Các vị có nghe không? Rồi, đó là cái cách tính á. Ừ, cái cách tính trong trong chú giải tính vậy đó. Có nghĩa là khi hỏi 21 làm sao thì mình mình mình mới kể ra là hơi thở ra vào là một nè, tứ quay nghi là hai nè, bốn cái phép uh, tỉnh thức là ba nè, Ba mươi hai thế trượt là bốn, quán bốn đại là năm rồi quán chính cái loại tử thi đó à, 9 với năm là 14 rồi thọ quán là 15 à, rồi tâm quán 16 năm truyền 17 12 xứ là 18 bảy giác kia là 19 4 phan phan phan phan phan phan phan phan phan phan hơi thở hả một hai hơi thở một bốn quay ly là hai bốn cái ờ, tỉnh nước là ba ba hải đường là bốn bốn đại là năm chín cái kia là ờ, là mười bốn năm với chín là mười bốn ờ, thọ quán là mười lăm tân quán là mười sáu năm truyền là mười bảy năm quẩn là mười tám mười hai xứ là mười chín thất cái chi là hai mươi rồi bốn đế là hai mốt các vị các vị có thấy rõ hai mốt chưa các vị có có đếm được hai mốt chưa các vị có thấy ra con số 21 chưa tức là chín cái dạng tử thi á, mình kể trong đây các ngài kể là chín nha còn mấy cái còn lại thì mình kể là là là một hết à, mình kể là một hết thì nó mới ra là con số 21 đó là cái cách kể ở trong chú giải nha rồi bây giờ tôi mới quay trở lên đây nè bây giờ là quán của tới cái quán quán à, năm truyền cái là biết rõ là mình đang sống với cái tiền cái nào ha à, rồi à, quán 12 xứ là biết hiện giờ là mình đang sống bằng cái xứ nào à, nhãn xứ hay là nhĩ xứ mình quán qua căn hay là quán qua cảnh ví dụ như mình biết ờ à, đây là âm âm thanh đó là cảnh thanh à đó là là là thinh xứ nha hoặc là mình quán qua tâm mình nói à đây là tâm nhĩ thức à, à, thì đó là nhĩ xứ nhớ nha thì nói chung là tùy người thích thì có người thì họ niệm cảnh có người họ niệm căn nha nhưng mà dù niệm căn hay cảnh hành giả luôn luôn hiểu rằng căn cảnh cộng lại nó mới ra thức nha có căn có cảnh nó mới có thức à, thức được gọi là thức vì có cảnh và có căn căn được gọi là căn ví dụ như được gọi là nhãn căn là vì phải có cảnh sắc và phải có tâm nhãn thức mà được gọi là tâm nhãn thức là vì phải có cảnh sắc và có thần kinh thị giác mà được gọi là thần kinh thị giác là phải có cảnh sắc và có nhĩ thức trong rung rung có nghe kịp không hành giả có thấy như vậy hành giả mới thấy rằng cái thân mình là là là lắp ráp là thân mình là lắp ráp ví dụ như bây giờ mình nói mình ăn ngon thì cái ngon ở đây là nó do ráp rất là nhiều thứ thứ nhất là mình hiểu rằng ở đây là hiểu một cách đơn giản nhất á, gọn nhất á. gọi là ăn, ngon ở đây là mình thấy trước mắt á, là phải có phải có phải có cái cảnh vị rồi phải có thần kinh vị giác rồi phải có cái tâm à, thiệt thích đó là cái nói gọn còn nó rộng ra nữa đó là ừ, khi mà ba cái này nó gặp nhau nó tạo ra xúc đó là thiệt xúc từ thiệt xúc nó mới ra cái thiệt thọ rồi từ cái việc thọ nó mới ra cái vị ái à, tức là thích ở trong cái vị ngon mà cái vị ái này ở đâu nó ra thì tôi đã nói biết bao nhiêu lần là mình thích hay mình ghét cái gì à mình thích mình ghét cái gì à, cái vị bỏ bỏ vô năm quẩn giùm nha bỏ năm quẩn nhét cái thằng cái vị nó thiếu thì cái vị bỏ vô năm quẩn là xong cái vị bỏ năm quẩn vô quán năm quẩn khanh thác à khanh thác khanh thác baric rồi hả bỏ cái khanh thác baric rồi bỏ vô trước cái 12 xứ á yeah. Dạ bỏ vô trước hai xứ nha thành tháp Paris ghé hồ rồi các vị bỏ vô trước à, để trước 12 xứ là xong nha ừ. cái vị trí đó đó cái vị trí đó trước 12 xứ à, là là mình thấy là mình thích cái gì mình ghét cái gì thì nó do ít nhất là ba nhân một là tiền nghiệp à, do cái tiền nghiệp nó mới đẩy mình vô trong cái cảnh giới nào đó cái chuyện đầu tiên á thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý biết trong rung còn nhớ ba cái này không alo các vị còn nhớ ba cái này không sợ trong rung mình lúc này nó lừ đừ dữ vậy à quên nó còn cái chuyện này nó cái chuyện này quan trọng nè là chúng tôi thấy ở trên cái gì ở trên facebook hình như là nó có một cái cuộc chiến ngầm nó đang diễn ra trong cái room của mình và tôi xin chân thành thiết tha à, kêu gọi ừ, các vị một cách khẩn thiết là cái tình trạng mà bà con trong rung mà không có hoan nghỉ với nhau đó nó đã diễn ra ở ừ, hầu hết gọi là các rung Phật pháp mà đây là một điều vô cùng là đáng tiếc và mỉa mai vô cùng là bởi vì nếu mình mở một cái room mà ca hát rồi tán gẫu bà tám á thì mình chửi bới nhau cái chuyện đó nó rất là bình thường không chửi mới lạ nha bởi vì mình đang sống bất thiện mà để mà nguyên một cái đám bất thiện à, làm việc bất thiện thì dứt khoát nó phải có cái tâm bất thiện còn đằng này là mình có cái râm mình học đạo mà nếu mà bản thân mình có một cái đóng góp nào đó, thì quá quý nha còn nếu mình không đóng góp thì thôi mình có hai cách một là mình đi luôn mình không có mặt trong râm còn hai nữa là mình không đóng góp gì nhưng mà mình chỉ góp mặt thôi thì cái cái cái chuyện góp mặt để lắng nghe nó cũng là một kiểu đóng góp nha à, và nếu mà mình có ra sức mà làm gì đó mà người ta không có ghi nhận đó, thì thì thì thôi chứ còn tôi tôi tôi tôi tôi đến nhà quý vị quý vị mời tôi đến nhà ăn tiệc thì tôi đến thì nếu tôi là nữ thì tôi cũng nhào xuống bếp tôi lặt rau à, tôi rửa chén mà nếu quý vị không vui thì thôi chứ mình không có lý do gì mà mình phải làm lớn chuyện nó hết vui nha ừ. và phải nói thiệt quý vị ép tôi tôi mới nói câu này chỉ còn quý vị không ép mà tôi không có nói nha là cái rinh này của mình nè bản thân chúng tôi không có đáng gì đâu nhưng mà tôi phải nói rằng nó là cái rơm này là cái rơm đáng được giữ lại là vì khi mà giảng ở trong đây đó chúng tôi không có phải là giảng cái ý riêng nha chúng tôi đọc sớ giải dùm quý vị mà nha quý vị đọc uh, chánh tạng không có hiểu thì chúng tôi đọc sớ giải dùm mà cái râm này mà nó có bề gì mà mình đóng nó uổng lắm là bởi vì nhiều lý do thứ nhất là tạm thời mình chưa thấy cái room nào mà nó giống như cái room này của mình nha đó cái room mà có nội dung nói vậy không phải là tôi chê mấy room kia mà tại vì mấy room kia cái đường hướng hoạt động nó rộng quá nó không có uh, nó không có chuyên nặng giáo lý bởi vì nó quá rộng đi ví dụ như vậy mùa phật Đản thì cát lớp nó hè nha cái đề tài phật Đản giảng gần là mùa du lan giảng đề tài du lan mùa dương y giảng dương y tết thì giảng cái đề, cái đề tài liên hệ tết còn riêng cái râm mình không có thời tiết mùa màng mà mình cứ cắm đầu chuối mị mũi mà mình học kinh thôi nha cái râm mình nó có cái lạ đó đó nhà nhớ nha cho nên nếu mà cái râm này có về gì nó uổng đó là nói về nội dung rồi cái thứ hai nữa là phải thưa thì cái bà con là tôi e rằng là tôi còn có 3 năm nữa thôi chứ còn sau 3 năm tôi 50 rồi bây giờ 47 rồi thì 50 là chắc là phải xếp bút nghiêng rồi chứ còn không có thể nào mà tiếp tục giảng hoài như vậy được nha yeah. cho nên mong là nếu vui thì mình giảng hết kinh đạn còn và trục trặc thì bỏ uổng lắm tôi tiếc tôi tiếc giùm quý vị chứ không phải là, là tôi tiếc cho tôi bị tiếp mà cho tôi tôi đọc mình được rồi nha uổng lắm mình không có gì mà nó mình phiền hết rồi thì đó lại đó là ba cái lý do để mình thích hay ghét một cái gì đó một là tiền nghiệp nha tiền nghiệp nó đẩy cái vị vô trong cảnh giới nào đó à, thì nói thẳng luôn là mình làm cái, cái loài thú làm con chó con heo à, là tự tự nhiên hết chính cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô đó là bắt đầu mình đã hình dung ra đừng thích cái gì rồi thứ hai là khuynh hướng tâm lý à thế như cũng làm người Việt Nam à, nhưng rồi cũng làm nữ nhưng mà mình thấy có người nữ thì thích phấn son đó là khuynh hướng tâm lý đó có người thì thích nội trợ có nghĩa là ăn mặc à, quần áo ống cao ống thấp không quan trọng mà cái quan trọng là ừ, nấu được nhiều món ngon cho gia đình có nhiều người nữ theo tôi biết là như vậy họ chỉ mê cái nấu ăn thôi còn có nhiều người nữ thì họ mê làm đẹp có nhiều người nữ thì họ mê đánh bài bạc có nhiều người nữ thì ở thích vui chơi tung tăng vào tám với bạn bè thì cái đó gọi là khuynh hướng tâm lý nha tiền nghiệp nó đẩy mình vô trong chỗ nào chưa đủ còn còn, còn cái thứ hai là khuynh hướng tâm lý nữa nhưng mà cũng chưa đủ còn có cái thứ ba đó là môi trường dạ yeah. tôi là một người phụ nữ việt nam tôi rất là thích nhiều chuyện ngồi lê đôi mắt việt nam gọi là buông dưa lê nha tuy nhiên cái chỗ tôi ở là một cái làng hẻo lánh ở bắc âu người việt không có nha thì nhờ vậy cái tật thì nó nhiều chuyện tôi nó bớt đi đó vậy rồi vào một cái ngày đẹp trời nha, cái facebook nó xuất hiện rồi viber rồi whatsapp à nó mới lòi ra thì khi mà những cái này nó xuất hiện thì cái tật nói chuyện cái tật mà nhiều chuyện của tôi từ đó giờ nó bị én kỹ đó bây giờ nó nó lại xì ra à trong ra mới nghe kỹ không tức là đó giờ tôi là một phụ nữ việt nam à, tôi rất là nhiều chuyện à, nhưng mà tôi sống ở một cái ngôi làng ở bắc âu á không có việt nam yeah. Dạ, cho nên tôi tôi ém tôi ém cái, cái nhiều chuyện của tôi nhưng mà bây giờ nó có cái môi trường nè đó là bây giờ cộng đồng người việt qua hơi đông nè người việt bây giờ qua thụy điển đan mạch na uy phần lan hơi đông đó rồi cộng với bây giờ nó có facebook nè rồi nó có viber rồi nó có whatsapp đó rồi bắt đầu cái tật nhiều chuyện tôi nó mới bung ra hoặc là đó giờ con tôi nó còn nhỏ cho nên tôi ém một cái thói quen mà thích đi shopping không xài cũng mua nữa nhưng mà cái con nhỏ quá mà chồng mà đi làm cho nên tôi ráng tôi là đi đứng cũng bất tiện nữa tôi không có bằng lái tôi phụ nữ việt nam mà mới nhưng mà tới lúc mà con nó lớn rồi nó vô đại học rồi mà tôi cũng mới năm mươi thôi à, rồi có cũng chút có của em của để thế là tôi là cái tật mà mà coi như shopping của tôi nó mới chính thức nó nó mới lôi ra nha như vậy mình thấy có ba cái một là tiền nghiệp hai là khuynh hướng tâm lý và ba là môi trường môi trường sống môi trường hiện tại của mình á à, chính cái đó nó mới dẫn đến chuyện mình thích cái này mình ghét cái kia à, rồi chính vì mình có được cái mình thích á thì mình gọi đó là hạnh phúc và chính vì mình phải chấp nhận cái mà mình ghét á cho nên mình gọi đó là đau đau khổ như vậy khi mình quán chiếu 12 xứ là sao là mình một là mình quán cảnh hay là mình quán căn hoặc là mình quán tâm thế khi mình biết đây là à, đây là nhĩ thức nghe một cái đông mình biết đây là nhĩ thức chỉ vậy thôi hoặc là thí dụ như mình biết hết hồn biết là hết hồn cũng được nó biết là, là ý xứ cũng được còn không nó mình biết đây là cảnh thân chỉ vậy thôi nhớ nhà hoặc là biết mình tôi đang nghe chỉ là nghe đang nghe đang nghe đang nghe bằng nhĩ thức à, và mình luôn luôn hiểu rõ rằng tất cả những gì mình thích thì nó rất là buồn cười luôn luôn nhớ cái đó nha à luôn luôn nhớ rằng những gì ta thích là rất là buồn cười à, nó không có cái gì hết những gì ta thích là tại vì những điều kiện giả hợp giả lập mà nó, nó mới dẫn đến cái chuyện là ta thích cái này ta ghét cái kia thành giả phải luôn luôn nhớ như vậy và tôi phải nói rõ một chuyện nữa là hôm nay quý vị còn khỏe quý vị còn trẻ à, quý vị còn đẹp thì quý vị nhìn cái Phật pháp quý vị nghe giáo lý rồi nghe về cái con đường hành trì ấy, quý vị thấy nó không cần thiết nhưng mà mai này có tuổi một chút sức khỏe nó trục trặc một chút và các vị mới tiếc tiếc là ngày xưa hồi đó mình nhớ mình có nghe giảng chỗ này mà mình không có thực tập bây giờ là mình nằm ở trên giường bệnh một mình một thân thôi nha thì thực tập nó nó nó nó hơi muộn rồi bởi vì đã nó thực tập có nghĩa là nó phải thành thành, thành nếp nó thành thành thành thói quen nha chứ còn mình nghe mình để đó mà mình không có thực tập chánh niệm ha rồi tới lúc mà đụng chuyện đó thì chịu không có nổi đâu quý vị quý vị tưởng tượng nó nó ngứa mà gãy không được nó bị liệt cái tay đó nó bị liệt rồi ngứa mà gãy không được rồi có người còn thảm nữa cái miệng nó không được muốn cái gì đó lắm mà nói không được hoặc ghét cái gì đó lắm mà không có nói được đó. tức là đứa con nó lấy khăn nó lao mà lạnh quá đi mà mình không nói cho nó biết được là bây giờ là cái cái cái khăn nó nên ấm một chút đó. gọi là nó đút cho mình ăn cái gì đó nó hơi mặn mà mình nói không được rồi gọi là nó lạc quá đi mà mình nói không được nhớ nha nó lúc đó mới thấy thảm ngứa gãi không được mặn quá chua quá nói không được đó. rồi lạnh quá nóng quá nói không được rồi mình thấy nắng bên ngoài cửa sổ nó đẹp mình thèm được nó đẩy ra ngoài một chút mà nó không thèm đẩy à, nó, nó nó lấy mền nó trùm thêm càng lúc càng nhiều mền rồi nó ngồi kế bên nó cắn hột dưa nó coi phim đại hàng đó quý vị tưởng tượng của nó làm sao mà ngày xưa đó là mình tiền bạc biết là bao nhiêu hết tiền bạc rồi mình đi làm rồi mình tung tăng phố xá rồi du lịch đường, đường xa xứ lạ rồi bây giờ con nó ngồi nó cắn hột dưa à, nó ngồi nó coi phim còn mình đó, thì mình nằm đó nó tức tưởi ừ, hôi hám bực bội nha thì cái không có chánh niệm là quý vị không thể nào mà sống nổi à, những cái hoàn cảnh như vậy đâu nha mà tôi không biết là cái cái chuyện đó nó sẽ xảy ra ngày nào tôi không có chắc mà hôm nay thế giới bây giờ đó, nó nó có đủ điều kiện để chúng ta bị cái đó vì sao vì thế giới hôm nay là cái thế giới mà nó căng thẳng à, nó căng thẳng nhiều cái thứ căng thẳng của của cái nhịp sống mà mà, mà, mà, mà gọi là nhịp sống hối hả đó nó dễ làm cho người ta bị stress dễ làm cho người ta bị stroke nhẹ thì stress mà nặng thì stroke stroke tức là đột quỵ đó nhớ nha ừ, cái nhịp sống hôm nay dễ lắm nha như vậy thì hành giả quán hành giả tu pháp quán niệm xứ là hành giả biết rõ là mình đang sống với triền cái nào lúc đầu biết nó nó vẫn còn nguyên cái câu mình chắc phải ghi rồi nha lúc đầu biết nó ha nó vẫn còn đó lâu ngày à, niệm và tuệ mạnh hơn khi ta biết nó à, thì nó sẽ biến mất nhường chỗ cho tâm thiện cái câu này rất là quan trọng ha rất là quan trọng có nghĩa là quý vị muốn biết là mình tu có khá hay chưa đó mà mình phải đi hỏi thầy thì mệt lắm nha mà có người nghe chỗ này quý vị sẽ hỏi ủa mình tu mình biết mình khá chưa mình chi biết chứ cần phải biết chứ tại vì mình tác mình tác nước thì mình cũng phải biết là bên này nó đầy chưa bên kia nó cạn chưa mình phải biết chứ chứ còn có ai mà đi lụm thóc lụm gạo hoặc đi tắt nước mà không biết cái công việc mình nó tới đâu đâu có được ừ. cho nên nó là mình muốn mình phải biết rõ cái niệm của mình nó có tiến bộ hay không cái tuệ của mình nó có tiến bộ hay không thì mình để ý một chuyện thôi là mình biết đây là tâm tham mình biết đây là tâm sân mà khi mình biết như vậy nó có biến mất hay không cái chỗ này quan trọng cái này xâm, cái này phải xâm vô người nữa nha cái này phải xâm. có nghĩa là mình phải biết rõ là cái niệm của mình cái tuệ của mình nó đủ mạnh hay chưa chứ còn mà mình không biết nó mạnh hay yếu thì là, là, là biết đường đâu đi nữa nha phải biết mà mà mình làm sao biết nó mạnh thì cứ lấy cái bài học này là nó đang nó đang nổi sùng lên đó mà mình niệm ố oh, ồ xanh nha mà nếu mình niệm như vậy mà nó vẫn phừng phừng hoặc là lúc mình nghĩ lúc khác tu lúc này mình phải săn ráo mình xử cái thằng này mới được thì như vậy là không được nha mà mình phải đạo đến cái mức mà chỉ cần mình nhận nhận ra đây là tâm sân nha vừa nhận ra là nó mất liền như vậy đó thì quý vị mới khá nha chứ còn mà mà mà mà mà mà, mà, mà học lý thuyết cho đã mà mỗi lần nó lên cơn mà không có xuống thì nó làm được Ờ, tôi phải khoe một chuyện đó là tôi giàu rất là nóng tính nhưng mà phải nói là nó xuống rất là mau xuống rất là mau ờ, thí dụ như trước mặt phật tử ít ra mình cũng có tính chút tạm quý mình nghĩ mình mình nổi sùng mà để cho họ thấy đó thì nó tệ quá đó là một và cái thứ hai đó là nếu chính xác đó là mình tin chắc vào điều mình hiểu cái này quan trọng tin chắc điều mình hiểu hiểu rõ điều mình tin đó cái này khó à nha tin chắc cái điều mình hiểu là sao là đức phật dạy rằng thân tâm danh sắc là đồ rác mình có tin cái là ngài nó đúng hay không mình có tin hay không nha à, cho nên là là là cái này là phải nhớ câu này tin chắc cái điều mình hiểu tức là mình mình mà khi mình hiểu là à, cái thân tâm danh sắc này nó đồ giả ừ, phải, khi mà, mà mình phải tin chắc cái điều mình hiểu và hiểu rõ cái điều mình tin có nghĩa là đúng như vậy đó đúng danh sắc thân tâm là đồ rác à, cho nên tin chắc cái điều mình hiểu và hiểu rõ cái điều mình tin thì mình mới tu tập tuệ quán được còn mà giáo lý mà học ấm ma ấm mớ đó, thì quý vị không có thể nào mà làm được cái câu vừa rồi có nghĩa là lúc đầu biết nó nó còn đó lâu ngày biết nó nó biết mất à, thì cái đó mới là khác mà tôi nhắc lại lần nữa là hình như là tôi không có thấy cái, cái cái vấn đề này được nói rõ ở các sách thiền mặc dù trên cái nền tảng trong cái ý thì mình thấy bàn bạc tất cả thiền sư đều có nói đến chỗ này nhưng mà nói rõ ra như là chưa tôi chưa thấy và tôi mong quý vị nếu được cái viết cái câu này cái câu này có thể là câu quan trọng đáng để mình treo dắt mà cái câu phải phải là câu của tôi mà cái này là kinh nha lúc đầu niệm tuệ còn yếu thấy đây là phiền não thì nó vẫn còn đó nhưng mà lâu ngày khi niệm tuệ nó đủ mạnh rồi đó thấy nó là tham thấy nó là sân thì nó sẽ biến mất đây chính là lúc quý vị có thể nói đó là tuy chưa là đắc thánh nhưng mà phải nói là quý vị đã thấy được phật rồi và tôi phải nói rõ luôn một chuyện là những ai mà sinh ra thời này dĩ nhiên thì không có duyên thấy phật nhưng mà nếu mà kiến thức phật học của mình có căn bản mà hành trì có hiệu quả thì cái việc mà quý vị hình dung ra một cái con người mà coi như 32 hảo tướng đi đứng trong cái từ mẫn và chánh niệm nó không có khó nha bởi vì hình ảnh của đức phật là gì hình ảnh đó là hình ảnh từ mẫn và chánh niệm suốt đời và suốt ngày nha suốt đời và suốt ngày là ngài luôn luôn từ mẫn và chánh niệm thì quý vị tưởng tượng một cái con người mà dù không có đẹp lắm ha mà có hai cái từ mẫn mà chánh niệm thì con người đó đã, đã, đã là xuất sắc cỡ nào mà đằng này ngài có 32 hậu tướng ờ, mà ngài luôn luôn chánh niệm và từ mẫn mà tại sao tụi mình phải thấy hình ảnh đức phật bởi vì đó là ba, một trong tam bảo mà à, mình thờ phật ít ra phải có khả năng đó chứ mình phải có khả năng mình hình dung ra đức phật chứ ừ. thì tất cả à, những ai mà nói ngon lành nó nói mình tu mà không cần phật á à, nhưng mà ít ra đó các vị cũng phải nhìn nhận rằng mình không có giàu mình có bảnh mình không có cần tượng không cần tranh nhưng mà ít ra mình cũng phải có thể hình dung được cái bậc đạo sư của mình chứ nha ừ, phải hình dung đến cái cái cái, cái bậc đạo sư của mình cho nên đó là hình ảnh đức phật chính là vậy đó, đó là ngài luôn luôn sống trong cái từ tâm và, chánh niệm ừ. bây giờ rồi ngài sẽ la phát ngài nói là sao ngài nói rằng giống như một cái công tử và thiếu nữ cái cô tiểu thư nhà giàu á ha à, sáng trưa chiều à, có mấy cái tủ quần áo muốn thay cái màu nào cũng được thì cũng vậy một cái vị hành giả mà đúng mức ấy, thì trong một ngày như vậy để có thể an trú trong cái thức giác chi như lĩ mình muốn an trú trong cái thức giác chi nhí mình muốn làm sao có nghĩa là lúc nào thấy cái tâm mà nó hết pin thiếu máu nó lui sụp thì họ an trú ở trong trạch giác chi cần giác chi và hỷ giác chi khi nào mà họ thấy tâm của họ nó bung sung nó quá khích ừ. nó bồng bột nó sốc nổi thì lúc đó họ an trú trong cái tỉnh định xã riêng về cái niệm giác chi thì mọi nơi mọi lúc nhớ nha ừ, niệm giác chi thì mọi nơi mọi lúc họ biết rõ hiện giờ đó là mình đang cần có hỷ giác chi à, hoặc là họ biết rằng nghĩ giác chi bây giờ nó đang ở cái mức cao trào quá độ ừ, nó đang ở cái mức là cao trào quá độ thì họ tìm cách cho nó lắng xuống ví dụ như mình đang ngồi theo dõi hơi thở cho nên mà mà tự nhiên cái là là là mình nảy ra cái ý rằng ngày mai mình sẽ đi uh, lên lễ tháp uh, tám sợi tóc rồi ngày mai mình sẽ trai tăng ở các thiền viện rồi chiều nay là mình sẽ đi chợ mình sẽ mua cái này cái kia dầu gió rồi thuốc men giày dép thì về cúng dường cho hành giả cho chư tăng ví dụ như vậy thì lúc đó mình phải kèm nó liền mình nói ờ à, đây là tâm thiện đây là ý giác chi nè nha nhưng có điều không phải lúc cái đó để một lát tính còn bây giờ mình đang thiện cái cơ hội mà mà được ngồi xếp bằng trước đại chúng trước thiền sư đó nó không có nhiều nha bây giờ mình ngồi đây mình có tính toán cỡ nào đó mình biết cái việc đó mình đâu có làm được đâu mà trước mắt là mình bỏ lỡ cơ hội là tu quán nha còn cái chuyện mà mình đang mà nảy cái ý nãy giờ đó thì lát nữa ra ngoài tha hồ nha nhưng mà ngay bây giờ là cơ hội bằng vàng để mà mình ăn trú chánh niệm thì mình lại để cho cái hỷ giác chi mà nó rạc rào kiểu này các vị có nghe kịp không nhớ nha cái cơ hội mà được ngồi như vậy đó là một ngày nó không có nhiều nha còn cái chuyện mình ngồi mình tính toán là mình sẽ mua cái này mua kia về cúng dường thì thiếu gì lúc nha nếu mình phải biết cái lúc nào làm cái việc gì nha cho nên bốn cái pháp mà tỉnh thức bốn pháp xâm bát chân giá trong đó có nói rõ là hành giải biết rõ là cái lúc này nè cái việc đó đó nó có hỗ trợ cho cái pháp môn mà mình đang hành trì hay không mà cái đó gọi là sắc ta cá xâm bát chân nhé mà cũng là gô cha xâm bát chân giá mình biết cái cảnh giới mà cái tâm mình nó đang lang thang đó cái kiểu sống của mình cái kiểu hành động của mình cái kiểu suy nghĩ của mình nó nó có à, làm hại cho cái công phu tu quán này không thì cái đó gọi là go cho nó xâm bá chân nhá mà cũng là sappa xâm bá chân nhá cũng là sách tất cả bá chân nhá yeah. và cái quan trọng là cái thứ tư đó gọi là sammo ha bá chân nhá tức là hành giả luôn luôn biết rõ là chỉ có phiền não chứ không có người phiền não chỉ có tâm sân chứ không có ai sân chỉ có tâm tham chứ không có ai tham chỉ có chánh niệm chứ không có người nào chánh niệm yeah. Dạ. chỉ có trí tuệ chứ không có người nào trí tuệ chỉ có khổ đế chứ không ai khổ chỉ có tập đế chứ không có ai gieo nhân khổ chỉ có diệt đế là sự vắng mặt của tập đế chứ không có người nào giải thoát khổ à, chỉ có người chỉ có sự hành trì tí bác chánh đạo chứ không có người hành trì cái chỗ này nè chỗ này mà quý vị mình nghe kỹ cái chỗ này thì nó quan trọng kinh khủng lắm nha chỉ có chỉ có các pháp chứ không có người nha chỉ có các pháp nó diễn ra chứ không có người nha rồi thì bây giờ tôi ôn lại cái cái pháp quán niệm xứ đó là quán chiếu năm triền năm năm triền 12 xứ thất giác chi nha ừ. rồi bây giờ mình học qua cái bốn đế bốn đế là sao là hành giả biết rõ rằng toàn bộ cuộc sống mình quan bôn đế là hành giả à, biết rõ toàn bộ đời sống của mình chỉ nằm trong hai đế đầu tiên nhớ nhà quán bốn đế là quán vậy đó tức là biết rõ rằng toàn bộ đời sống của một phàm phu đó, chỉ nằm trong có hai đế đầu tiên thôi làm sao đó là bất cứ khi nào mình thích cái gì thì đó là mình đang gieo cái nhân khổ bất cứ lúc nào mình thích cái gì thì lúc đó mình đang sống mà trong tập đế nghe nhớ nghe cái này nghe nghe kỹ ghi câu này nè đời nguyên cái đời sống mình nó chỉ có hai hai thời điểm là một là bất cứ lúc nào mà có cái thích đó có cái thích có cái đam mê trong nọ trong kia đó thì lúc đó mình đang sống trong tập đế ngoài cái giây phút thích ra thì toàn bộ là là khổ đế hết ngoài cái giây phút sống với tập đế là cái niềm thích thú đam mê trong cái gì đó hả toàn bộ thời gian còn lại chỉ là khổ đế ừ mọi hiện hữu là khổ nhớ nha mọi hiện hữu là khổ mọi sự có mặt của người trời chim muôn cây cỏ mọi sự có mặt đều là khổ đế cho nên ta thích cái gì đi nữa cũng là thích ở trong khổ đế à, mà bản thân cái thích đó là tập đế mà tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế mọi hiện hữu là khổ ha? nên ta thích cái gì cũng là đam mê trong khổ nghe kịp chưa đam mê trong khổ nghĩa là gieo thêm khổ mới chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi nhớ nha à, mọi hiện hữu là khổ tôi nhắc lại một lần nữa trong râm này tôi không biết là có bao nhiêu người học a tỳ đàm cho nên tôi mong rằng những ai mà dốt đặt không biết cái gì hết làm ơn nhớ cái này cũng tu được cứ nhớ là mọi hiện hữu là khổ dầu đó là sự có mặt của cây cỏ đất đá con người chim muôn súc vật khoáng vật các động vật thực vật nói chung các loài sinh vật à, rong tảo nữa thì tất cả đều là khổ bởi vì nó nằm ở trong 12 xứ nghe tức là nó phải là căn thì nó cũng phải là cảnh mà không là căn thì cũng phải là cảnh nghe à, nó là khổ, khổ trực tiếp hay là khổ gián tiếp mà thôi nghe theo trong a thì đàm á khổ đế là gì là toàn bộ tâm tâm sở và và sắc pháp nha trong ngay thì làm nói vậy đó nha cho nên mình hãy nhớ rằng mọi hiện hữu là khổ nên ta thích cái gì trong đời này cũng chỉ là đam mê trong cái khổ à, như vậy thì toàn bộ đời sống của một phàm phu suốt đời và suốt ngày đó mỗi giây mỗi phút chỉ có hai đế thôi đó là khi nào thích cái gì đó thì đó là tập đế còn ngoài ra ngoài cái thích đó ra cái giống gì nó cũng là khổ đế hết nha nhớ như vậy à, còn diệt đế là sao diệt đế là cái sự vắng mặt của tập đế à, sự vắng mặt thì diệt đế mà chúng ta biết nó có hai một là diệt đế hữu dư và cái diệt đế vô dư tức là niết bàn vô dư và niết bàn hữu dư đó thì cái diệt đế hữu dư đây là sao có nghĩa là sự vắng mặt à, tập đế Diệt đế có hai là hữu dư và vô dư. Diệt đế hữu dư là cái sự vắng mặt tập đế. Lúc quý vị La Hán còn sống còn cái diệt đế mà vô dư là à, cái sự vắng mặt của cả đế và khổ đế khi vị la hán viên tập có hiểu không ta còn cái đạo đế là gì đạo đế là à, cái nội dung hay là tinh thần của bác chánh đạo không biết các vị có còn nhớ và có để ý hay không tôi tôi tôi tôi hiếm bao giờ mà tôi nói bác chánh đạo suông đó mà tôi hay thêm cái chữ tinh thần là sao bởi vì con số 8 là cái con số tượng tinh bởi vì chính đức phật có lúc ngày ngày ngày ngày nói còn có ba thôi đó là có nghĩa là ba cái vô lậu học giới định tuệ thôi ngài mới nhắc tới số 8 nha rồi có lúc ngày cho nói số 7 tức là thất giác chi rồi thậm chí có lúc ngài chỉ nói có hai thôi đó là chỉ quán này các tỳ kheo có hai cái pháp này cần được tu tập cần phải được làm những kiên cố sung mãn nhờ vậy sẽ dẫn đến cái sự giải thoát khổ ưu thành tựu chính trí chứng ngộ niết bàn đó chính là chỉ và quán tức là định và tuệ ừ. có lúc ngày không nhắc tâm giới là vì sao là bởi vì là cái người mà có hành trì họ sẽ hiểu ừ, cái người có học đạo họ sẽ hiểu không có giới thì làm gì có định và tuệ cho nên ngày chỉ nói con khúc sao thôi à, cũng giống như mình nói không có sức khỏe đó thì không có sự nghiệp mà nói vắn tắt như vậy chứ còn mà muốn có sức khỏe thì anh phải làm sao phải ăn uống đàng hoàng rồi phải tập thể dục rồi phải có cái à, không khí không ô nhiễm không khí trong lành là phải có nắng có gió rồi phải có này có kia tùm lum hết nhưng mà người ta trong trường hợp nào đó người ta mới cần nói nhiều người ta chỉ nói là không có sức khỏe không làm được việc gì hết có sức khỏe là có tất cả rồi có một lúc người ta lại nói không có tiền bạc thì không làm được gì hết tiền không phải vạn năng nhưng mà không có tiền thì vạn sự bất năng nha thì nó tùy chỗ mình nghe mình hiểu chứ mình đừng có hiểu thì kiểu con nít hiểu thì kiểu tiểu học là chết rồi ta nói sao con ôm cái cương vậy nha cho nên nó là <clears throat> cái bô cái, cái cái đạo đế nó có chỗ như là số 8, số 7, số 5, số 3, số 2, thậm chí có số 1 nữa có nghe là trước khi ngày niết bàn ngài nói còn có một thôi này các tỳ kheo vạn hữu ở đời cái gì rồi cũng vô thường có sanh thì có diệt hãy tinh tấn chớ dậy vui thì cái chữ Appama đá đây có nghĩa là Appama đá là không dễ ngươi ừ, không dễ ngươi là sao không dễ trong đêm này còn nhớ cái ý nghĩa của không dễ ngươi không ta alo không dễ ngươi là không chê điều thiện nhỏ mà không làm không cho đó là điều ác nhỏ rồi làm yeah. Dạ. ừ. rồi thấy sợ trong mọi hiện hữu dù vi tế ừ, cao sang đến mấy đó là ba cái nhớ nha cái thứ nhất là không chê thiện nhỏ mà không làm hai là không cho nó điều cho đó là điều ác nhỏ rồi làm ba là không xem thường một hình thức tái sinh phiền não nào dù vi tế đến mấy à, có nghĩa là ô có thể chút xíu thì, thì ừ, có gì đâu ừ, thì mình đã mình đã là tỳ kheo rồi mình giới lực trong sạch thì ăn thích mình ăn ngon thích chút xíu thì có cái gì không được nếu mà nó rốt ráo một chút xíu tâm tham trong lúc ăn cũng được một chút xíu hờn giận khó chịu với con mũi con ruồi thì cũng phải biết đó là tiền não nha à, đó là đối với phiền não chút xíu cũng không dễ ngươi được cái thứ hai là dầu mình có hiện hữu trong một cái giây phút nào ở trên cõi phạm thiên hay là dưới địa ngục dầu làm chó làm heo làm gà làm dục thiên hay là phạm thiên rồi bất cứ một hình thức nào hễ còn hiện hữu là còn còn khổ và hễ còn hiện hữu thì còn là cái gánh nặng nhớ nha cho nên có ba cái, cái, cái không dễ ngư là sao một là không chê thiện nhỏ mà không làm không chê ác nhỏ mà làm rồi cái thứ ba là dầu đối với một sự hiện hữu nhỏ xíu vi tế đến mấy thì cũng sợ biết rằng đó là còn nằm ở trong sanh tử đó, nhớ cái đó chứ còn mà mà mà mà, mà ừ, hầu hết mình á, thì phải nói là mình đều dính đủ ba cái này thì nghĩ có đúng không mình là dính đủ dính đủ ba cái này mọi người làm thấy lười biếng rồi cái đó không có đáng làm mình làm gì đó người ta đâu ai biết đâu ờ, làm thiện ví dụ như bây giờ mình mình mình đi mình nghe nó muốn nghe nó quẩn chân mình thả bộ ra ngoài sân chùa một chút mà mình xiên thì mình còn quét lá hốt lá còn mình làm biến mình lần ngó thấy cái lá nó, nó mình cũng làm biến lắm yeah. Dạ. thì cái cái đó cũng gọi là chê thiện nhỏ không làm còn chê ác nhỏ mà làm thì đó cũng nên dầu đó là một một một một một một cái móng tay bất thiện của không nên và cái thứ ba là mọi hiện hữu dầu vi tế cách mấy cũng đáng được xem là gánh nặng sanh tử nghe đó là ba cái tức là đối với thiện với ác và và sanh tử không có dễ vui nhớ nha thì ở đây các ngài giải thích cổ đế là gì cổ đế đó là cổ đế là cổ đế là sự có mặt của 12 xứ 18 giới của năm quận của ba đế thì đó gọi là khổ ừ, sự có mặt của ba đế là khổ nhớ nha ừ, sự có mặt của khổ đế tập đế và đạo đế đều là khổ đế không biết trong gương mình có nghe này không ta có nghe kỳ không cái sự có mặt của ba đế đó là khổ đó là sự có mặt của khổ đế của đó là càng học mình càng thấy nó nó rối nhưng mà nếu mà cái vị về các vị nhớ lại các vị sẽ thấy bệnh là khổ bệnh nó là phiền phức mà bản thân thuốc men nó cũng là cái phiền phức bệnh viện bác sĩ y tá giao mổ cũng là cái phiền phức nhưng mà khi cần thì mình chia nó ra bệnh nhân riêng bệnh rồi cái chứng bệnh nó là riêng bệnh nhân là cái người bình thường mà bị một cái chứng bệnh nào đó gọi là bệnh nhân mình chia nó ra vậy đó rồi cái người mà trực tiếp đứng là chịu trách nhiệm mà chữa trị cho mình đó à, thì cái đó là bác sĩ để cái người mà hỗ trợ bác sĩ á, thì nó là y tá rồi những cái thuốc men họ sử dụng á, à, là y dược nha nhưng mà gom chung lại đó thì bản thân người bệnh chứng bệnh y tá bác sĩ bệnh viện thuốc men tất cả đều là đều là phiền phức hết bởi vì là người ta không có một cái người bình thường họ đâu có quá trời như vậy thí nghiệm như, như, như tôi sáng nay nè tôi chỉ có mình tôi thôi sáng nào tôi không cần đến bệnh viện tôi không cần đến bác sĩ không cần đến y tá không cần đến thuốc men không cần đến dao kéo không cần đến băng ca không cần đến phòng mổ không cần xe cấp cứu có đã không còn chính vì tôi bệnh nó mới có tầm lum nhớ nha cho nên á, là mình chia nhỏ ra mình thấy khổ đế là tất cả sự hiện hữu của năm quận nha 12 xứ 18 giới yeah. Dạ. à, rồi tập đế đó là sự đam mê ở trong mấy cái thứ đó đam mê trong năm quẩn 12 xứ 18 giới yeah. à, còn cái đạo đế là gì đạo đế nó cũng chính là ba cái tâm và tâm sở thôi nhưng mà sở dĩ nó được gọi là đạo đế là bởi vì trong trường hợp nó được áp dụng vận dụng ứng dụng để mà đối phó với việc với tập đế trong trường hợp đó đó nó được gọi là đạo đế chứ bản thân nó vẫn nằm trong ba khổ đạo đế vẫn nằm trong ba khổ cộng đồng có hiểu không ta đường ra rừng cũng chính là đường vô rừng mà con đường ra khỏi rừng phải nằm trong rừng đường ra khỏi rừng thì phải nằm trong rừng tức là cái tâm thiện là cái trí tuệ cái chánh niệm mà mình dùng để mà đối phó với với tập đế đó thì nó cũng vô thường nên nhớ đạo đế nó vẫn là pháp hữu vi nhớ nha nhưng mà mình vận dụng nó tận dụng nó ứng dụng nó để mà đối phó với tập đế thì lúc bây giờ nó được gọi là được gọi là đạo đế cho nên người học a tỳ đàm phải nhớ định nghĩa này đạo đế là gì đạo đế chính là bác chi đạo trong tâm đạo chứ còn ngoài ra nó là nó là khổ đế cái chỗ này là phải phải nhớ cái chỗ này quan trọng nha có nghĩa là khi mình quán chiếu đến đó mình mới thấy nó ngán có nghĩa là hãy còn có mặt trong đời à, danh sắc còn có mặt thì bản thân cái sự có mặt của danh sắc nó đã là khổ rồi nha bởi vì mình học trong nga thì đàm thấy rõ ràng nó là khổ đế là tất cả tâm tâm sợ và sắc pháp mà ừ. cho nên quán chiếu tứ đế là sao làm giả biết rõ đây là khổ đế này bất cứ một giây phút nào mình thích cái gì thì đây là đây là tập đế nhớ như vậy như vậy nói tu bốn đế cho sang nhưng mà thật ra mình chỉ tu có hai đế thôi biết rõ đây là tập đế biết rõ đây là khổ đế cứ thích cái gì đó là biết đây là tập đế thích ở trong cảnh dục thì sẽ đi về cõi dục thích trong cảnh thiền thì sẽ đi về cái cõi cõi thiền nhớ nha chỉ bao nhiêu đó mà mình trong rung này cái vụ cõi thiền chứ không có rồi nha cho nên là suốt ngày mình chỉ biết rõ là đây là cổ đế nè à, đây là tập đế khi mà mắt thấy cái gì đó thì biết đây là cổ đế mà thích trong cái gì đó nó là tập đế tai nghe cái gì đó là mình biết cái lỗ tai nó là tập đế cái cảnh mà mà tai nó nghe đó nó là đó à, xin lỗi tai nghe là cổ đế cái lỗ tai mình là cổ đế mà cái cảnh nó là cổ đế mà mình có thích trong cái âm thanh đó thì nó là tập đế có hiểu chưa cứ vậy thôi cái quán chiếu vậy nè rồi bây giờ suốt ngày cái bao nhiêu đó rồi bây giờ tôi giả định nè đó bây giờ tôi tôi tôi đi đâu về nè đó tôi, tôi xuống tôi mở cửa xe mở cửa nhà tôi bước vô nhà vừa bước vô nhà mà nghe tiếng con nít nghe tiếng chó tiếng mèo tôi bực vừa bước vô tôi biết ở đây là cổ đế nhưng mà bên cạnh đó trong vòng tích tắc tôi nghe cái tiếng mà ai chiên xào thơm quá tôi thích thì biết đây là tập đế chỉ vậy thôi à. rồi bắt đầu tôi nghe mỏi mệt quá thì tôi tôi muốn đi nằm thì lúc đó tôi biết rõ cái mỏi mệt đó là cổ đế mà cái muốn đi nằm đây nó là tập đế là tôi mới thả cái linh lên giường cho nó đã quá thì cái đó là tập đế à, mà khi mà tôi dương da tôi biết rõ là dương da thì đó là khổ đế mà tôi muốn cái dương da đó là tập đế nói chung là muốn ở đâu thì tập ở đó mà ngoài cái tập thì bất cứ cái gì cũng là khổ đế hết ừ. biết rõ thấy nghe ngửi nếm đụng luôn luôn biết rõ cái này cái gì mà thích thì là tập mà ngoài cái thích đều là khổ hết à, ngoài thích đều là khổ hết thì đó gọi là quán chiếu về về về về bốn đế thì trong chú giải chỗ này các ngài nói rằng nó làm giả thấy rõ sự từ cái sự có mặt của danh sách à, từ cái sự xuất hiện của danh sách nó mới dẫn đến cái gì nó mới dẫn đến à, cái sự biến hoại của danh sách à, đó là khổ đế cứ nhớ nhớ thôi khổ đừng gọi là khổ đây có nghĩa là từ cái sự có mặt nó mới dẫn đến cái sự biến mất thì cái đó gọi là tam tướng yeah thì được gọi là khổ là bởi vì nó nằm trong ba khổ mà khổ đế là gì là nhắm đến khía cạnh có rồi mất mà tại sao có rồi mất gọi là khổ là bởi vì nó nằm ở trong ba khổ tôi nhắc lại và khổ có ba một là khổ khổ ngoại khổ và hành khổ người không biết đạo nghe nó đến khổ thì chỉ nghĩ đến một cái khổ khổ thôi có nghĩa là khổ cảm giác nha các vị còn nghe không gọi là khổ cảm giác ví dụ như là khó chịu đau đớn mới là khổ nhưng mà ở trong trong cái a tỳ đàm ở trong cái pháp môn cái niệm xứ thì cái khổ đế nó nghĩa nó không có hẹp như vậy mà nó cái cái cảm giác khó chịu của thân tâm là khổ đúng rồi nhưng mà bất cứ một cái sự có mặt nào trên đời này nó cũng là khổ luôn vì sao vậy là vì nó nằm trong ba khổ có nghĩa là sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu thân tâm thì đó là khổ mà cái sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho mình dễ chịu cũng là khổ và cái thứ ba chính cái tính lệ thuộc nhân viên lệ thuộc điều kiện để mà có mặt á ha thì cái bản cái cái cái bản chất đó cái bản chất mà lệ thuộc đó, đó cũng là khổ nhớ nha nhớ nha à, bị bên nhà chồng bạc đãi đó là khổ mà nói sang nữa cái sự có mặt bên nhà chồng đó, ừ, cũng là khổ bởi vì từ cái chuyện mà anh có mặt bên nhà chồng đó, thì nó mới dẫn đến chuyện em chồng cha chồng mẹ chồng bà con bên chồng hà hiếp mình mà cái chuyện họ hà hiếp tôi chưa nói tôi chỉ nói là cái ngày mà anh lên xe hoa mà đi về làm dâu xứ lạ đó, thì cái chuyện mà anh ngồi lên xe hoa nó là nó đã là khổ rồi đã bắt đầu rồi nha rồi anh đặt chân vào cái thềm nhà người ta nha thay bỏ cái áo cưới ra là bắt đầu dấn thân vào một hành trình khổ khổ nạn nha mặc cái áo bà ba hai củ xì vô rồi bắt đầu lao xuống bếp nha là bắt đầu dọn dẹp sạch rau cho heo rồi nấu cám cho heo rồi bắt đầu tắm rửa mấy em bé rồi bắt đầu lao dọn bàn thờ rồi mấy tấm phản rồi xuống bếp nấu cơm trưa cơm chiều rồi bắt đầu bị cái cảnh dằn mâm sáng chén đánh chó đuổi mèo chửi xiên chửi sợ bên nhà chồng thì đó những cái đó là nó quá họ rõ mình mới kể nhưng mà mình chỉ kể là từ lúc mà mình thương cái thằng nào đó hoặc là thằng nào nó đến đó họ trầu cao giảm ngõ nó hỏi cưới mình là bắt đầu là cái khổ từ đó rồi đó rồi gia đình mình gặp đầu rồi bắt đầu mà, mà, mà bắt đầu đính hôn rồi bắt đầu kết hôn rồi lên xe qua xuống thuyền hoa à, thì, thì là, là, là, là dầu đường nước hay là đường bộ thì đi nữa nhưng mà đại khái rời nhà đi là bắt đầu khổ à, thì chính vì cái chuyện mà mình nghe cái chuyện hai cái chữ làm dâu đó chính cái chuyện làm dâu bản thân nó là là khổ nha cho nên ở đây ba khổ là gì một là sự có mặt của những gì mà làm cho mình khó chịu thanh tâm thì đó là khổ khổ khổ thứ hai là sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho mình khó chịu và cái thứ ba là cái tính lệ thuộc các duyên mà có thì đó gọi là hành khổ nha à, nóng nực là khổ khổ à, mà tự nhiên nó cấp điện thì đó là hoại khổ sự có mặt ở xứ nóng nó chính là hành khổ Ồ, như vậy khổ đế nghĩa nó rất là rộng nó bao gồm luôn tất cả một vạn sự ở đời bao gồm mọi hiện hữu cái gì mà có mặt rồi mất đi đó, à, thì đó gọi là khổ đế nói chung nha rồi cái gì mà nó nằm ở trong cái dòng cương tỏa của vô thường khổ vô ngã thì cái đó được gọi là khổ nhớ nha Ừ, khổ đế là quán khổ đế như vậy thì từ cái lúc mình sanh ra à, rồi mình lớn lên rồi mình bệnh mình già mình chết rồi mình thành danh đổ đạt thất bại à, trong tình trường hay là trong thương trường hay là chiến trường hay là chính trường thì thành bại đắc thất danh hư tiêu trưởng phù trầm à, thì tất cả đều là khổ hết nhớ nha đều là khổ hết đều là khổ hết thì hành giả từ sáng đến chiều cứ thấy đời sống của mình nó chỉ quẩn quanh trong cái cái cái cái hoạt động của sáu căn đời sống của ta chỉ quẩn quanh trong hoạt động của sáu căn à, hoạt động nào cũng là khổ đế bản thân sự có mặt của sáu căn cũng là khổ đế nha bất cứ sự thích thú nào trong sáu trần cũng đều là tập đế vì có đam mê trong sáu trần à, thì mai sau mới tiếp tục có sáu căn à, sáu căn đời sau có mặt trong cái điều kiện tốt xấu buồn vui thế nào thì tùy thuộc vào phước tội mà ta đã tạo có hiểu không ta có hiểu không đời sống của ta chỉ quẩn quanh trong hoạt động của sáu căn mà hoạt động nào cũng là khổ đế bản thân cái sự có mặt của sáu căn cũng là khổ đế mà bất cứ sự thích thú nào trong sáu căn á trong sáu trần á cũng đều là tập đế vì có đam mê trong sáu trần tôi viết số sáu mà tôi viết số năm xong tôi bồi số sáu thành năm ra sáu trần nha à, vì có đam mê trong sáu trần á, thì mai sau mình mới tiếp tục có sáu căn nữa nhớ nha ừ. mà mà vì mình à, có sáu căn thì mình mới có mặt ở đời chứ mà sáu căn đời sau nó có mặt trong cái điều kiện tốt xấu buồn vui thế nào thì tùy thuộc vào phước tội mà ta đã tạo các vị nghe kịp không cái chuyện đầu tiên à, cái niềm đam mê trong sáu trần á chỉ là à, cái visa nhập cảnh thôi còn ta sống ra sao ở cái xứ sở mới đó ở cái xứ sở khác ở xứ sở đó, đó à, tùy thuộc vào à, sức khỏe này, rồi tài chánh nè rồi quan hệ quen biết nè rồi trình độ kiến thức nè có hiểu không ta các vị nghe kịp không cái niềm đam mê ở trong sáu tầng nó chỉ là cái visa nhập cảnh thôi còn cái chuyện mà ta sống ra làm sao á thì nó tùy thuộc vào sức khỏe tài chính quan hệ quen biết trình độ kiến thức đó thì cũng vậy à, do mình đam mê đến sáu trần cho nên mình phải tiếp tục có sáu căn à mà khi anh có sáu căn thì coi như là anh có cái tấm thân mới rồi đó nhưng mà anh, có sáu căn thì sáu căn ở đâu anh có sáu căn mà anh ở dưới địa ngục anh có sáu căn mà anh làm con heo anh có sáu căn mà anh làm con chuồn chuồn châu chấu anh có sáu căn mà anh ở trên cõi dục thiên hoặc là nhân loại rồi trong cái cõi nhân loại anh ở cái xứ nào à, anh sinh ra trong cái hình hài ra sao dạ yeah. uhm, ví dụ như là là làm việt nam mình đây bên đông y đi có cái là cái tiên thiên cái hậu thiên đó cái tiên thiên là ví dụ như mình sinh ra cái cơ bản mình có sức khỏe hay không Dạ, còn cái hậu là cái hậu thiên là nhiều khi mình sanh ra thì mình eo uột nhưng mà lớn lên thì do cái điều kiện sinh hoạt mình được khỏe được khá một chút ừ. như giáo sư nguyễn khắc viện nên là ông từng bị cắt mất một cái phổi à, cho nên bác sĩ nó ông này sống không có lâu mà cuối cùng bác sĩ sống được tới 85 tuổi ừ, đó là cái tiên thiên không có tốt nhưng cái hậu thiên không ok nha cho nên cái sự có mặt của mình ở trong một cái cảnh giới nào đó nó nó ngoài cái tiền nghiệp nó còn có cái điều kiện cái môi trường sinh hoạt trước mắt nữa nha thì ở đây mình thấy đó là do đam mê trong sáu trần thì mình phải có mặt ở trong cái thế giới của sáu sáu căn tức là mình tiếp tục mình có sáu căn nữa còn mà cái nó cái sáu căn đó nó có mặt trong cái điều kiện nào thì tùy thuộc vào cái chuyện là mình có phước nhiều tội nhiều cũng giống như tôi có cái visa thì tôi đặt chân lên đất đất uh, campuchia à, có visa thì tự nhiên là cho tôi vô thôi tôi xuống máy bay tôi xuống tôi, tôi có visa campuchia mà thì tôi tới campuchia nhưng mà tôi tới campuchia mà tôi sống ra làm sao thì đó là chuyện khác nha ừ. ở đây cũng vậy do đam mê trong sáu tầng cho nên tôi mới sinh ra tôi có tiếp tục tôi có sáu căn nhưng mà sáu căn nó trong cái hoàn cảnh nào thì cái đó chưa biết nha yeah thì hành giả cứ nhớ rằng mọi sự có mặt à, của bất cứ căn nào dầu nhãn nhĩ tỷ thì thân ý nó đều là khổ đấy hết và bất cứ cái niềm đam mê nào ở trong sáu trần thì nó cũng đều là tập đế hết mà người ta sẽ gọi là tập là bởi vì chính đam mê đó trong sáu trần nó mới tiếp tục nó tạo ra sáu căn để mà ghi nhận sáu trần cứ như vậy nó cứ xà quần xà quần xà quần nó cứ lẫn quẩn lanh quanh suốt một cái dòng lưng hồi vô thủy nhớ nha cái chỗ này tôi muốn nói tới nó luôn tôi ôn hoài cho các vị nhớ ôn mãi ôn hoài toàn bộ đời sống của mỗi người chỉ là sự hiện hữu của sáu căn mà sáu căn nó được gọi là sáu căn là nhờ có sáu trần chứ còn không có sáu trần thì không có sáu căn nha sáu căn sáu trần nó phải hỗ trợ do sáu có sáu trần mới có sáu căn mà do sáu căn mới có sáu trần mà sáu căn sáu trần nó cộng lại nó mới là có sáu thức mà cái sự gặp mặt của căn cảnh và thức nó mới tạo ra sáu xúc từ sáu xúc nó mới có sáu thọ mà từ sáu thọ đó nếu mà mới bậc thánh đó, thì sáu thọ nó dẫn đến là tính tánh niệm định tuệ còn người không có tu thì sáu thọ nó dẫn đến sáu ái sáu ái yếu thì gọi là ái mà mạnh gọi là thủ nghe thủ nó nó chính là ái mà đi chung với tà kiến nha rồi từ thủ nó mới sanh ra hữu hữu có hai đó là nghiệp hữu và sanh hữu nghiệp hữu gọi là các nghiệp thiện ác ha còn sanh hữu là các cái tâm đầu thai do có tâm thiện ác nó mới còn cái tâm đầu thai mà từ có cái tâm đầu thai nó mới dẫn cái chuyện là ta tái sanh vào cái cảnh giới này cảnh giới kia mà đã có tái sanh thì phải có sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não thương phải xa ghét phải gần muốn mà không được à, rồi trong khi mà khổ quá như vậy thì sao do không hiểu bốn đế là gì nên khi khổ quá người ta mới tìm cách chạy trốn cái khổ đó bằng cách là kẻ thì làm ác người thì làm thiện làm ác thì đọa vào bốn đường khổ còn làm thiện người sanh về các cõi lành mà sanh này các con lành nó hưởng cho nó hết cái phước trên đó rồi hết tuổi thọ trên đó rồi phải quay trở về cái đơn vị gốc đó là cái cõi thấp nhất hệ hưởng hết rồi là phải trở về cõi thấp nhất đó là sự xa đọa rồi khi mà mình bị đọa như vậy một thời gian á, thì mình cũng phải đi lên chứ đâu ở như hoài mà các vị sẽ hỏi tôi đi phước đầu đi lên thì tôi thì tôi phải nói là vì, vì cái dòng luân hồi nó vô thủy thâm thẳm vô tận về đời trước quý vị đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp ác và nghiệp thiện à, thì bây giờ nó có bị đọa sâu cỡ nào sâu nhưng mà sẽ có một cái nghiệp thiện nào đó trong cái quá khứ thâm thẳm về trước rồi nó trổ quả có việc lại trồi lên mà nếu mà trồi lên mà gặp minh sư thiện hữu đó, thì làm lành rồi trao dồi trí tuệ rồi đi lên nữa còn nếu mà trồi lên mà không có gặp minh sư thiện hữu là tiếp tục làm bậy làm bạ tội lỗi à, rồi tiếp tục lộn tự xuống trong tôi mới nghe kịp cái này không có nghĩa là mình có đọa cỡ nào thì cũng phải có lúc mình trồi lên mà mình trồi lên là nhờ cái gì thì nó là nhờ một cái thiện nghiệp nào đó trong cái đời quá khứ thâm thẳm á à nhưng mà nó khổ cho mình trồi lên mà lúc đó tiếp tục à, làm phước nữa đó có ai nó chỉ bài hướng dẫn cho mình đó, thì mình còn đi lên rồi may mắn gặp phật ra đời rồi nghe pháp rồi chứng đắc rồi, bắt đầu viên tịch không tới sanh nữa còn lần này xui trồi lên mà không có gặp được minh sư thiện hữu làm tầm bay tầm bạ rồi mới tiếp tục nó đọa nữa nó rớt trở xuống cho nên trong kinh phật mới dạy là là cái số người mà chết rồi đi xuống nó nhiều như cái lông bò mà chết rồi đi lên nó ít như cái sừng bò là vậy đó nha tại vì cái bản chất của mình á, do cái sức hút cái hấp lực của cái dòng sanh tử đó là mình ác nhiều hơn thiện à, mà chính vì ác nhiều ở mỗi cá nhân ác nhiều hơn thiện nên bạn làm ít hơn bạn bạn xấu à và hết người làm ít hay người xấu thì cái hoàn cảnh để mình làm ác nó cũng nhiều hơn là cái hoàn cảnh để mình làm thiện cái này nó kép với cái kia yeah cái này nó khác với cái kia nói chung là mò, à, ở mỗi người đó khi mà cái ác tâm nó nhiều hơn cái thiện tâm đó, thì nó mới dẫn đến cái chuyện là bạn lành ít bạn bạn xấu mà khi mình bạn làm ít thì bạn xấu thì cái môi trường để mình làm thiện nó cũng ít hơn môi trường để mình làm ác à, bây giờ các vị muốn làm những tầm bậy phải không các vị chỉ bước ra đường các vị thấy nó có nhiều cái quyến rũ có nhiều cái mời gọi có nhiều cái gợi ý chỉ còn bây giờ các vị muốn ngồi thiền các vị muốn giữ giới các vị muốn tu từ tâm tôi nói thiệt nha tôi không biết là đi đâu để mà làm mấy cái chuyện đó nữa thí dụ giờ mà một người cư sĩ mà bây giờ muốn ngồi thiền muốn giữ giới muốn nghe pháp muốn cực xem kinh cái là phải quý vị phải gồng mình lắm để tạo ra cái điều kiện tạo ra cái hoàn cảnh tạo ra môi trường thích hợp cho mấy chuyện đó chứ còn nếu mà quý vị không có nỗ lực thì tôi không biết cái cơ hội nào để quý vị có thể làm những chuyện đó trong khi đó quý vị chỉ cần bước ra đường thôi ha là các vị sẽ thấy bao nhiêu cái mời gọi bao nhiêu cái gợi ý để các vị làm chuyện tầm bậy tầm bạ đi câu cá đi nhậu nhẹt đi đánh bài à, đi du hí hưởng thụ chỗ này chỗ kia bước ra đường là một vị thế nó nhiều cái mời gọi nhiều cái gợi ý đó đó là chuyện bất thiện còn cái việc thiện tôi nhắc lại lần nữa bây giờ quý vị muốn giữ giới mà thiền tôi không biết tôi không biết cái môi trường cái điều kiện nào chỉ trừ phi các vị về miếng điện thôi để Thái Lan chứ còn ngoài đó trái đất trái đất bao la này 7 tỷ người ờ, Âu Mỹ ờ, châu Á châu Phi châu Úc các vị bước ra được cái cái cái cái cái cái, cái, gợi ý để mà mà quý vị gọi là sống thiện nó ít lắm quý vị quý vị phải nhớ cái đó nha cái gợi ý để mình sống thiện đó. cái gợi ý thôi đã là ít rồi chứ đừng có nói điều kiện môi trường hoàn cảnh còn ba cái chuyện tầm bậy đó nó, nó đầy phố hết bây giờ tôi nói tôi đi tôi nói tôi tôi là một tu sĩ bây giờ chỉ cần mà tôi tắt ná là tôi chụp chiếc xe tôi dọn ra một đường lẩu gì biết tôi nhiều chỗ đó tôi đi đó tôi ra biển à, ra biển rồi con người ta tắm ừ. còn không nó là quẹo trái ra biển mà quẹo phải là về phố bát ngát bao la trong đó chỉ ngồi bên Việt Nam á, thì, thì thì mình nghe nói cái quán cà phê thì mình hình dung rất là bậy nhưng bên đây quán cà phê nó dễ thương lắm hạn nào cũng vô đó được hết nha ở trong đêm này không biết có ai ở Mỹ không chứ bên này cái quán cà phê ai ngồi được cái quán dễ thương lắm à, sạch sẽ sang trọng còn bên mình quán cà phê này nó, nó như một là dân lao động họ mới quẩn ngồi ngồi hai là dân ngồi lê đôi mắt nổi tầm bi tầm bà nổi bà cái cá đổ bóng đá thời sự xe cán chó cán cùi bắp gì tùm lum nhưng bên đây cái quán cà phê này nó rất là dễ thương nhưng mà dễ thương là có nghĩa là gì có nghĩa là bất thiện nha bên đây chỉ cần mình ra khỏi nhà là nó nhiều chỗ để mình đi nhiều chuyện tào lao để mình làm còn bây giờ mình muốn ngồi thiền nữa bây giờ muốn giữ giới bây giờ mà muốn nghiên cứu kinh điển ở đâu môi trường nào cho nên tôi, tôi quay trở lại khổ đế là gì khổ đế là sự có mặt của tất cả những gì thuộc về sáu căn sáu trần là sự có mặt của những gì vô thường khổ vô ngã vô thường khổ vô ngã không có tách rời khổ đế và khổ đế không có tách rời vô thường khổ vô ngã và được gọi là khổ đế là bởi vì những thứ đó nó nằm ở trong ba khổ mà chữ khổ ở đây nó không chỉ là cảm giác khó chịu cái cảm giác khó chịu nó chỉ là một phần ba của cái khổ đế thôi bởi vì nó còn có cái hoại khổ và hành khổ nữa nha cho nên ở đây đó là nói với khổ đế là phải nhớ thì chính vì à, có cái niềm đam mê ở trong sáu tầng à, mà lại cộng với cái thói quen nhiều đời là thích làm ác cho nên là hễ mình có mặt trong đời là cứ yên tâm là khổ phải nói cái mình nói một trăm chúng sanh ở đời là mình thấy 99 người là khổ rồi vì sao là vì chỉ biết đam mê mà không có làm thiện à, chỉ biết chạy kiếm được cái visa mà ăn chơi mà lại không có chuẩn bị tiền bạc sức khỏe và thiết lập kết nối quan hệ với cái người địa phương rồi còn nghe không ta tức là chỉ đi kiếm chỉ đi kiếm thôi chỉ cái đi kiếm chỉ cái đi kiếm được cái visa để mình nhập cảnh còn tiền bạc thì cần xuống đi trường trong người chỉ có cái xà lõn không tay à. cầm cái passport dưới, có cái xà lõn không có gì nghĩ thì sống kiểu nào sống kiểu nào đây sống cái kiểu nào mà xuống đi trường trong người chỉ có cái xà lõn thôi rách xà lõn mà rách như ghê chứ ừ. thì cái đó gọi là khổ đế nha tất cả những gì thuộc về thân tất tất cả những gì thuộc thân tâm danh sắc cảm giác đều là khổ đế khổ đế là đều là khổ đế còn tập đế là gì tập đế tức là hành giả quán chiếu thấy rằng mọi sự có mặt mọi cái hoạt động của sáu căn đều là khổ đế mà làm sao những thứ này nó hoạt động được nó phải có muốn mọi hoạt động của sáu căn đều được thúc đẩy tác động ban tập đế tức là suốt một ngày như vậy đó ha là mình thấy mình nghe mình ngửi mình nếm đụng và suy nghĩ đều bằng sự thúc đẩy của tập đế suốt ngày như vậy mà vì không có chánh niệm cho nên chúng ta không có thấy được chúng ta không có ngờ được là suốt một ngày như vậy nha tôi nhắc lại sự có mặt của mỗi sự có mặt của mỗi chúng sinh chỉ là sự có mặt của sáu căn phàm phu á, sử dụng sáu căn bằng cái sự thúc đẩy của phiền não à, thích hoặc ghét à, thích hoặc là ghét mà cái ghét á, là cái mặt trái của thích không có được cái mình thích thì có cái cảm giác là ghét chỉ vậy thôi chỉ đơn giản vậy thôi sự có mặt của mỗi chúng sinh chỉ là sự có mặt của sáu căn mà phàm phu sử dụng sáu căn á, bằng sự thúc đẩy của phiền não thích hoặc ghét mà ghét đó là mặt trái của thích không có được cái mình thích đó, thì mình có cảm giác ghét chỉ vậy thôi chứ không có gì hết ngồi mà xé cái, xé nát cái cái cái danh sách ra xé nát cái cuộc đời mình ra mình thấy mình nói quịch tẹt nó ra thì nó là như vậy và trong rung các vị biết rồi trong rung mình có mấy người thôi nhưng mà mình phải nhìn nhận nó là nó có điểm giống nhau chỗ này là mỗi người có cái sở thích khác nhau ví dụ như cũng có người ai không thích mặt đẹp nhưng mà có người thích màu tím có người thích cái gam màu này có người thích cái gam màu kia à, có người thích màu tím người thích màu hồng rồi có người thích mặc đồ cứng có người thích mặc đồ mềm à, rồi có người thích mặc đồ hiệu có người thích mặc cái gì mà nó nó, nó dễ mình thôi chứ không cần hiệu còn có người thì phải mặc đồ hiệu rồi có người thì thì coi như là chỉ cần thoải mái với riêng mình là được còn có người là mặc mình sao không cái chuyện mà thoải mái nó quan trọng mà chuyện là cái ánh mắt của, của thiên hạ đó à, tôi theo trong đời sống tôi thấy có có hai hạng người như vậy có cái hạng người thứ nhất là chỉ cần có sự thoải mái của cho riêng mình ai nghĩ sao cũng được ngay trong diện mà mặt đó còn có người thì chấp nhận cái sự mà sột soạt nặng nề cứng thô khó chịu miễn là nhìn cho, cho nó đẹp à, mong người ta ghen tị hay là ngưỡng mộ như vậy thì trong cái ái á, nó đã khác nhau rồi và khi mà cái thích nó khác nhau thì cái ghét nó cũng khác nhau nha mà trong khi đó hễ mình còn là phàm phu thì suốt một ngày như vậy toàn bộ cái sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu sáu căn và sự có mặt của mình nói đến khác đi nó chỉ là hoạt động của sáu căn và hoạt động của sáu căn nó luôn luôn được điều động nó được điều động nó được tác động bằng sự thúc đẩy của phiền não hoặc thích hoặc ghét à, thích có thì đã nói rồi thích là do ba cái một tiền nghiệp hai là khuynh hướng tâm lý và môi trường sống còn ghét cũng vậy à, thích mà ghét nó là mặt trái của thích mà thích nó là mặt trái của ghét cái gì nó đi ngược là cái điều mình mình ghét thì cái đó mình thích mà cái gì nó đi ngược là cái mình thích thì đó là là mình ghét à, mà tập đế là gì tập đế chính là cái niềm đam mê trong sáu tầng mà hễ có đam mê thì sẽ có bất mãn nhớ nha đế là cái niềm đam mê sáu tầng mà có đam mê đó thì chắc chắn có bất mãn luôn luôn và luôn luôn như vậy nha tập đế là cái niềm đam mê trong sáu trần mà có đam mê thì chắc chắn có bất mãn nó khổ như vậy cho nên thành giải biết rõ đây là tập đế nè thích nè thích trong cảnh sắc thích trong cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc nha và trong chú giải có nói rõ rằng tha mái này có ba tập đế gồm ba ái nha dục ái là thích trong <clears throat> năm giúp trần vật chất hữu ái đến ta Pali kêu là phá và tâm ha là thích tâm <clears throat> các trường là thích tiếp tục tái sinh đam mê trong các tầng thiên cái gì nữa đam mê bằng cái sự tác động của thường kiến nhớ nha biết an xuyên lấy cái nội mà dùng ta đó alo anh cô gặp mưa bây giờ như lấy dùm bên ta lấy cái chỗ là ta lấy cái chỗ mình xăm miếng con giá cái chỗ mà kéo xuống kéo xuống kéo xuống cô giọng mưa còn không bên mương ta tôi làm miếng quả làm miếng ở à, bên đó làm miếng cũng thả là con nghe nhỏ là sao ta uổng ha các vị còn nghe không alo các vị còn nghe không à, rồi à, tập đế gặp bà ấy thì nó nói dục ái đó là ái đó là là niềm đam mê nô no, cái này là chánh tạng cái này là chánh tạng chắc tôi có vô đích thông vô tôi kiếm rồi tôi đang xài cái hai máy của một lúc bây giờ tôi cũng chẳng biết cái làm sao mà vô internet cái này khổ quá khổ để cười tí tí ta ca bắp ổ gì rồi sao nữa quất rồi sao nữa tôi bị chờ cho một chờ cho một chút một tí đây dạ đây ca mê tanh ha thì gọi là ca má tanh ha nha tức là là tập đế thì còn có ba một đó là ca má tanh ha mà ca má tanh ha là gì ca má tanh ha tức là thích trong trong cảnh dục à. Panchaka ma gunika rayase tăng na mang tức là thích thú trong năm năm tành thì đó gọi là dục ái phá quê tanh hà phá qua tanh hà gọi là hữu ái có nghĩa là thích trong cái sự có mặt ừ, trong cái sự tái sanh ở đây gồm có gì ta phá qua bách thanh na quá xì ná là mong mỏi được được tái sanh rồi gì nữa sát sa ta đích thí sa hai gặp tát sớ hả rupa rupa phá qua ra gã sa chá trà nó ni cầm đi và dạ, ni cầm tí ở đây nghe là cũng thoải mái nữa đó là thích thú ở trong trong các cái, cái trong thiền định sắc giới hoặc là vô sắc thế mà bằng cái sự tác động của sát ta đế thí có nghĩa là của thường kiến còn cái quý pháp quá tanh ha ở đây là gì là út khê đã đích thí sai cả ta ra gắt xê tăng như vậy thì vô hữu ái ở đây có nghĩa là vô hữu ái là tham ái trong các cảnh à, mà bằng cái sự tác động của đoạn kiến dù đó là cảnh dục hay cảnh thiền các bạn nghe kịp không chắc tôi phải ghi lại rồi dục ái là đam mê trong năm trần vật chất à, hữu ái là đam mê trong cảnh thiền hay hay gì hay niềm mong mỏi được tiếp có mặt ở đời ha, với cái sự tác động của thường kiến biết trong rung thì còn nhớ thường kiến không ta các vị còn nhớ thường kiến không thường kiến nó gồm có ba một là tin tưởng vào một cái tôi à, hai là tin tưởng vào cái vào một cái đấng chí tôn nào đó ba là tin tưởng vào một cái cảnh giới vĩnh hằng vĩnh cửu thiên tu ừ, trường tại nào đó thì được gọi là thì gọi là thường kiến ừ. còn đoạn kiến có nghĩa là cũng có ba một là vô hành kiến cho rằng thiện ác không có kết quả gì hết hai cái giống nhau đó là vô hành vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có không có nhân viên gì hết nó thích thì nó ra nó thích thì nó mất vậy thôi rồi còn vô hữu kiến là cái gì mà tôi không chứng minh được thì cái đó nó cũng có cái gì tôi không thấy được không chứng minh được cái gì mà tôi chưa từng biết tới thì cái đó nó cũng phải có nha nếu còn nhớ ba cái phải nhớ phải hiểu ba cái đó mới được tôi nhắc lại thường kiến là niềm tin vào vào một cái tôi ví như là tôi khổ tôi vui tôi buồn tôi tốt tôi xấu tôi sang tôi hèn tôi phàm tôi thánh ừ thì cái đó gọi là tin vào cái tôi tin vào đến cái tôn tin vào một thế giới vĩnh hằng nào đó thì nó gọi thường kiến còn đoạn kiến tức là vô hành à, vô hữu và vô vô nhân giải thích rồi ba ngàn lần rồi nha à thì như vậy ở đây mình mới định nghĩa đó tức là tập đế là gì tập đế gồm có ba một là dục ái có nghĩa là niềm đam mê trong trong năm năm dục dục cách hữu ái là cái niềm mong mỏi được có mặt ở đời này bằng cái sự tái sinh ha. niềm đam mê rồi rồi hữu ái nó cũng có nghĩa là niềm đam mê trong các cái cảnh thiền sắc và vô sắc bằng cái sự tác động của của thượng kiến còn đoạn kiến là niềm đam mê trong các cảnh thiền hay là cảnh dục à, mà bằng cái sự tác động của đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết tuy nhiên hiện tại thì thấy vui thì cũng muốn cũng thích lắm nhưng mà À, nhưng mà cho rằng chết rồi là hết thì cái cái cái chuyện mà nói chết rồi là hết nó có nhiều trường hợp nha dạ, đoạn kiến nó có nhiều trường hợp nhân loại đoạn kiến không tin tái sinh do không thấy kiếp xa chư thiên phạm thiên đoạn kiến do chỉ thấy được vài kiếp rồi tưởng rằng đó là điểm kết thúc tôi không có hiểu không ta khổ thiệt chứ không biết mà nó, nó, nó, có cái gì nó hay không có thoát hay không mình không biết được có nghe dạ rồi có nghĩa là trong kinh này tôi không không có giải thích nhiều người họ không hiểu nữa ủa tiểu thiên mà có thần thông mà sao đoạn kiến được đoạn kiến chứ ví dụ như bây giờ quý vị ờ, bây giờ cô giọng mưa này cổ là nhân loại thì cổ không có biết cái gì hết cổ, cổ nghĩ rằng chết rồi là hết thì cái đó dễ hiểu rồi còn tôi nè tôi là một vị phạm thiên tôi tôi sống tới, tới, tới, tới mấy chục đại kiếp lần nha mà quý vị biết rồi à, là cái vị chánh cái vị này chánh đẳng giác á, thì cái sức nhớ về kiếp trước và vị lai không có giới hạn độc giác á, thì cái, cái biết về quá khứ và vị lai là chỉ có hai a tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp hai cái vị mà thượng thủ thinh văn á, thì chỉ nhớ và biết được là một a tăng kỳ về trước và một a tăng kỳ về sau nha còn cái vị đại thanh văn thì chỉ biết được một trăm ngàn về kiếp về trước một trăm ngàn đại kiếp về sau còn a la hán thường là bất định riêng cái người mà ngoài phật giáo tức là phạm phu á, phạm phu á, thì là bồ tát mà được thọ ký đó là chỉ thấy được có tám chục đại kiếp thôi còn mà mấy ông đạo sĩ thường chỉ nhớ được có bốn chục đại kiếp cho nên là cái việc tưởng tượng khi mà họ thấy rằng họ, họ thấy rằng bây giờ phạm thiên nè bây giờ phạm thiên nè tôi là phạm thiên nè tôi thấy là tôi chết rồi cái tôi tái sinh đâu được ừ, tôi, tôi, tôi thấy hình như là tại cái khả năng tôi thấy được có một ít thôi cho nên khi mà tôi nhìn lại tôi thấy là tôi chết rồi tôi không thấy được cái chỗ tôi sẽ đi đó không thấy được cái chỗ mà mình sẽ tái sanh thì tôi cho là chết rồi là hết chỉ đơn giản vậy thôi hoặc là ví dụ như bị đến quán nhớ lại cái đời trước à, nhớ là đời trước trước cái kiếp mà mình à, kiếp này nè mình ở đâu ta thì vị đó thấy ở trước cái kiếp này là mình là một người ăn mày trước kiếp này nó mình là một ông vua trước kiếp này nó là một ông thầy tu trước kiếp này là cái gì ta thì mình thấy lúc nếu mà mình sanh lên cõi vô tưởng thì cái cõi đó không có tâm mà cái cõi tuổi thọ nó tới 500 đại kiếp lại thì nó nằm ngoài cái khả năng quan sát của vị này cho nên vị này mới có tài ghế là à, như vậy là trước cái kiếp thầy tu mình không có yeah, dạ, trước kiếp thầy tu mình không có mình chỉ có mặt từ cái kiếp mà làm thầy tu tới bây giờ thôi bây giờ tương lai là sao ta tương lai để coi thì tôi nhìn nhìn nhìn nhìn tôi thấy à tương lai tôi khi tôi thấy mà tôi sanh được có vô, vô vô sắc mà cuốn sách nó tới 84 ngàn này kiếp làm sao tôi thấy được cho nên tôi nghĩ à như vậy thì sao kiếp này mình chỉ đi đầu thai có ba lần nữa là hết thì đó cũng là một kiểu một kiểu đoạn kiến nha có nghĩa là à, đoạn kiến này là là là là như đoạn chư thiên đoạn thiên người ta thấy được giải kiếp rồi tự nó là điểm kết thúc mà trong khi đó theo đức phật thì đâu có phải chúng ta trong rung này đó là chúng ta đã từng sanh về là tất cả các cảnh giới trừ ra của tịnh cư mình chưa có vô thôi nha chỉ còn tất cả mọi người trong room này đều sanh đều từ từng về cõi phi tưởng phi phi tưởng từng sống ở trên nó 84.000 đại kiếp từng người trong room này từng xa đọa ha, trong cõi vô gián địa ngục rồi địa ngục không gian cũng sống 84.000 đại kiếp trong room này cái chỗ nào mình cũng có đi hết nha mình từng là những con dồi những con rùi những con trùng con dế mình từng là vua, chuyển lưng vương, đế thích, ác ma, thiên tử, đại phạm thiên Cái giống như mình cũng qua hết trơn Chỉ có một cái là Nói cái dòng, cái dòng rồi cuối cùng người bây giờ mình gặp nhau đây vậy thôi nha Chứ còn mà cái chỗ nào cũng có đi hết ừ. Cho nên cái, cái, cái, cái khổ đế là tất cả mọi cái sự có mặt mà tập đế đó là cái niềm đam mê ừ. trong cái cái thời gian có mặt đó đam mê trong cái gì đam mê trong cảnh dục đam mê trong cái sự hiện hữu đam mê bằng cái sự tác động của đoạn kiến đam mê bằng cái sự tác động của thường thường kiến nhớ nha là nó cần thật đấy là sẽ làm cái việc tôi thật sự tôi không có muốn giảng nữa bởi vì tôi tôi muốn dành cái này cho cái buổi giảng sau tôi muốn dành cho buổi giảng sau bởi vì cái phần mà giảng về nhiệt đế và đạo đế đó mà mình bỏ mình làm liền bây giờ nó uổng nha bây giờ thì bây giờ bây giờ nó đã bên đây đã 10 giờ rồi tôi biết tôi nghĩ bây giờ thì nhiều người cũng buồn vậy là sao bữa nay em làm biến mà không phải tại bây giờ mà tôi đẩy luôn đó thì nó ngắn à Với đó tôi nói thiệt nha bây giờ mà tôi đẩy luôn thì ok tôi đâu có mắc mát gì đâu nhưng mà nó ngắn các vị thấy bữa nay nội mà có phần mà tôi ôm không đó là đã hết buổi giảng rồi mà mà đối với tôi cái bài này bài này rất là quan trọng ví dụ như cái phần mà giảng về diệt đế trong đây cũng lạ nè rồi cái phần mà giảng về đại đế trong đây cũng rất là đặc biệt rất là đặc biệt nha cho nên là bây giờ hẹn lại nhau ngày thứ hai dạ rồi dạ rồi chúc các vị một ngày vui một đêm an lành Idang me nyati nang ko tu sukita hon tu nyatayo. Idang me nyati nang ko tu sukita hon tu nyatayo. ඉදං මේ යතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඤාත්තයෝ ඉදං මේ පුඤ්ඤං අසවාඛයා වහං හෝතු ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිබ්බානස්ස පච්චයෝ හෝතු මමං පුඤ්ඤාපගං සබ්බ සත්තනං දීමා සාදු සාදු සාදු